là Bình đây và à, trong cái video này thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cái bước đầu tiên đó là tại sao chúng ta cần phải có những cái Google, cái Google biểu mẫu hay gọi là Google Form đấy ạ. À, thì các anh chị và các bạn đều biết là trong cái công việc kinh doanh của chúng ta thì cái việc mà tạo ra những cái Google, những cái biểu mẫu tạo ra một cái cuốn sổ để ghi chép lại cái danh sách khách hàng đấy thì đây là một cái thao tác nó giống như anh chị em chúng ta kinh doanh truyền thống và chúng ta có một cuốn sổ cái đấy à, và chúng ta ghi lại à, tên địa chỉ số điện thoại của khách hàng bởi vì mình còn có một cái thao tác là mình sẽ chăm sóc họ à, đôi khi thì mình cũng có những cái việc mà cần phải kết nối rồi giao tiếp đúng không ạ à, tuy nhiên thì phần lớn trong số những học viên của tôi thì các anh chị đều thường không quan tâm đấy hoặc là đơn giản là gì ngoài cái việc không quan tâm thì thực ra nó rất là đơn giản nhưng mà nhiều người thì không có để ý và chúng ta đều thấy là một cái kỹ năng rất là đơn giản nhưng mà nhiều khi mình không để ý lần đầu mình thao tác thì nó còn những cái bỡ ngỡ thế thì trong cái live stream trong cái video này tôi sẽ hướng dẫn cái cách mà chúng ta tạo cái Google biểu mẫu một cách rất là đơn giản đấy, dễ dùng đặc biệt là bạn không cần biết bất kỳ một tí nào đấy, bạn không cần phải trở thành một à, kỹ sư tin học chỉ đơn giản đầu tiên đó là cái công cụ à, bước số 1 mà tôi luôn luôn chia sẻ thì đó chính là cái công cụ à, công cụ ở đây đòi hỏi chúng ta cần phải có một con chuột một cái máy tính đấy và chúng ta có kết nối với cả internet để chúng ta à, có thể tạo ra được cái Google biểu mẫu thứ hai là các anh chị và các bạn cần có một cái tài khoản Google đấy cái Gmail mà đã lập sẵn rồi đấy. và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhìn lên nhìn vào màn hình này à, tôi sẽ kéo một cái tab đấy à, tôi sẽ kéo một cái tab để giúp các anh chị hứng hứng cái data thì chúng ta cần phải tạo tìm cái Google biểu mẫu đúng không ạ đấy, chúng ta cùng xem ở đây nó có cái Google biểu mẫu hay không hình như là không có này đó mình phải đi mình tìm thường thường thì nó sẽ à, ở quanh cái khu vực này đấy thì bây giờ chúng ta sẽ thấy này chúng ta sẽ vào driver này Đấy, khi mà chúng ta vào driver thì các anh chị thấy ở đây tôi có rất nhiều những cái thư mục khác nhau Đấy, đây là cái driver mà nó không có à, cái driver này nó không có cái um, ultimate nó chỉ là có 15 g miễn phí thôi vậy thì từ cái nút mới này các anh chị nhìn trên cái con chuột đen của tôi từ cái nút mới thì tôi sẽ kích vào đây thì các anh chị sẽ để ý thấy là nó sẽ có cái Google tài liệu này đó được chưa thứ hai nó sẽ có cái Google trang tính này thứ ba nó sẽ có cái Google trình bày này ứng dụng khác này à, các anh chị bắt đầu vào cái ứng dụng khác và chúng ta chọn cái Google biểu mẫu à, tiếp theo thì chúng ta sẽ lại sổ ra một cái mũi tên các anh chị sẽ chọn vào từ mẫu đấy Vậy thì các anh chị sẽ để ý thấy thì đây là, là một số những cái ờ, Google biểu mẫu trước đây tôi đã làm rồi. Đấy, các anh chị nhìn thấy không? Sử dụng gần đây thì chúng ta sẽ thấy là các anh chị hãy à, lựa chọn tôi cho nhỏ cái này xuống. À, chúng ta sẽ lựa chọn một cái um, cái Google à, thông tin liên hệ liên hệ đi. À, ví dụ các anh chị muốn à, mời ai đó nhận quà chẳng hạn đúng không ạ? thì các anh chị cũng cần phải cho cái đường link để họ nhận qua họ đăng ký thì cái này nó sẽ gửi trực tiếp về email của các anh chị nó ở trong cái driver này được chưa chúng ta kích vào đây thế thì ở trong ờ, đã hiểu này à, đây là cái biểu mẫu đầu tiên giao diện nó tôi để về cái tỷ lệ 100% này đầu tiên đó là cái mô tả biểu mẫu tên đúng không ạ? Email, địa chỉ, số điện thoại. Đấy. Thì chúng ta sẽ thấy ở dưới này nó có cái mẫu trả lời ngắn thì nó có một cái nút đây này. Bắt buộc hay không thì mình phải cho bắt buộc vào đây. Đó. Ở trên này thì các anh chị và các bạn sẽ để ý thấy này. Ví dụ ở đây là tên này, các anh chị sẽ để ý thấy là có dấu cộng này, thêm câu hỏi này, nhập câu hỏi này, chỉnh sửa tiêu đề và mô tả này. Đấy, ở đây là thêm hình ảnh này, thêm video này, đấy, thêm phần này. À, như vậy là chúng ta đã có một cái Google biểu mẫu rồi. Ở đây thì các anh chị và các bạn chỉ cần à, thực ra ví dụ như là tôi cũng chả thấy là cần phải thêm cái ảnh gì các anh chị có thể đưa cái ảnh của mình vào đây. Đấy, ví dụ duyệt Đấy, tôi lấy ví dụ như thế này khi mà chúng ta chọn một cái ảnh đấy ảnh thumbnail này chẳng hạn này đấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây là cái phần à, tiêu đề hình ảnh hãy thêm một ảnh đại diện của anh chị ở bên dưới các anh chị nhìn thấy chưa thế mình không cần thì mình bỏ cái này đi mình không cần phải thêm cái gì mình sẽ xóa nó đi Đấy, anh Hưng gọi điện vâng anh à em đây hôm nay vẫn học đúng không anh vâng anh rảnh gì đến đây học với em <laughs> ừ, dạ, dạ dạ vâng ạ ừ. vâng dạ vâng ạ dạ dạ câu trả lời Đấy. chấp nhận phản hồi và đang chờ câu trả lời các anh chị kích vào đây các anh chị có thể chọn những cái bảng hiện có Đấy. thì cơ bản thì bình thường là trong cái phần này nó đều có những cái um, sẵn Đấy. ghi chú văn bản trả lời dài thì nếu như các anh chị và các bạn mà chúng ta có những cái biểu mẫu thì các anh chị có thể đưa nó vào đây thực ra nó rất là đơn giản như vậy Đấy. À, tùy chỉnh giao diện các anh chị nhìn thấy cái hình như thế này chúng ta kích vào đây thì chúng ta sẽ chọn ví dụ ở đây nó là màu xanh tôi sẽ chọn nó thành màu da cam Đấy, cái nền của nó này hoặc màu xanh này cho nó nhạt hoặc là màu xanh này cho đồng bộ hoặc là màu xanh này Đấy. thì ví dụ như màu này tôi để màu này đi cho nó sáng tiếp vào bánh răng à, bánh răng thì à, chúng ta sẽ kích vào chỗ thu thập xác nhận trả lời luôn luôn à, bản trình bày bài kiểm tra đấy à, bây giờ chúng ta sẽ cùng để ý là tôi sẽ lưu cái này lại đấy, ấn vào lưu vậy thì chúng ta sẽ thấy là gì địa chỉ email hợp lệ à, nó sẽ hiển thị ở đây luôn Đấy, tên là họ và tên trả lời ngắn chúng ta có thể chọn Đấy, các anh chị có thể tạo ra những cái câu hỏi trắc nghiệm Đấy, nó rất là đơn giản đúng không ạ tải tập lên ví dụ các anh chị thay vì cái bảng này các anh chị có thể chọn ví dụ như là hỏi họ là giáo viên hỏi hỏi hỏi họ là một nhà đào tạo hỏi họ là giám đốc doanh nghiệp hỏi họ những cái ngành nghề thì các anh chị có thể thay đổi ở đây đấy nói chung thì nó cũng rất là đơn giản thôi vào cái ba chấm này thì các anh chị có thể nhìn đây là đó là các anh chị sẽ nhận cái đường liên kết đấy, được điền điền trước đấy, tôi lấy ví dụ chúng ta sẽ copy này đấy. tên này không thể điền trước dán thử xem vào ba chấm nhận cái đường liên kết Đấy, vậy chúng ta sẽ cài đặt lại cái phần email xóa hai cái này đi vậy thì bây giờ mình cần phải vào cái phần à, thay đổi cài đặt mình bỏ cái này đi lưu Đấy, tên à, như vậy là chúng ta nhận cái đường liên kết để các anh chị có thể đường liên kết này đấy thế như vậy là các anh chị và các bạn đã làm xong một cái Google biểu mẫu rất là đơn giản đúng không ạ à, cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của các anh chị và các bạn xin chào hẹn gặp lại ở trong những ờ, video tiếp theo